Xin chào, ở trong video trước thì tôi đã hướng dẫn anh chị em mình đó là cách chúng ta cài đặt cái à, website đa ngôn ngữ. Ở trong video ngày hôm nay thì tôi hướng dẫn anh chị em mình à, đó là cách chúng ta cài đặt ngôn ngữ cho phần menu. Thì à, để không mất thời gian của anh chị, mời anh chị hãy hướng mắt vào màn hình máy tính của tôi. Và đây là màn hình máy tính của tôi. Anh chị biết là đây là cái menu của chúng ta đang bằng tiếng Việt đúng không? thì ở trong bài tập là này thì tôi hướng dẫn anh chị là chuyển thành tiếng Anh nhé bạn nhé trang chủ rồi là về chúng tôi vân vân thì cái chữ này nó chuyển về tiếng Anh nó giống như cái trang bên này hôm ở bao vân vân đúng không đó thì tôi à, hướng dẫn các bạn làm như sau này đầu tiên là các bạn vào phần à, quản trị website của mình nhé bạn nhé rồi sau đó các bạn chuyển đến phần à, giao diện này chuyển sang menu các bạn này chuyển menu này à, đây là cái menu chính nó bằng tiếng Việt mặc định sẵn rồi đúng không tôi kéo xuống dưới này tôi chọn đây là đây, chọn tiếng Việt các bạn nhé và primary menu tiếng Việt đó tôi bấm vào phần lưu menu và tôi bấm vào em làm lại thì nó vẫn là tiếng Việt các bạn nhé nó chưa gì thay đổi cả thì bây giờ chúng ta muốn chuyển thành tiếng Anh như thế nào bây giờ mời chị hãy xem nhá rồi thì bây giờ là chúng ta sẽ tạo một cái menu bằng tiếng Anh các bạn nhé bằng tiếng Anh đó thì chúng ta làm như thế nào đầu tiên ở phần bên cạnh có phần language quiz này đó các bạn bấm vào language cho tôi nhé và nếu nó hiển thị các bạn bấm kéo lên trên này sổ ra này ở phần uh, phần bên trên là tùy cho hiển thị này bạn bấm sổ ra các bạn bấm phần lên with street này các bạn nhé và sau đó tôi add về menu add menu này rất tuyệt vời và chúng ta kéo xuống này các bạn xem này ở phần lên width này các bạn bấm sổ ra cho tôi bấm sổ ra như này nhé nó có phần là uh, display language name tức là hiển thị cái gì hiển thị cái tên của quốc gia đó và sau hai display flash này là thì lá cờ với tôi bấm tôi chọn hiển thị à, display tên và lá cờ tôi bấm vào menu này và tôi chuyển sang bên này và tôi bấm F5 các bạn xem này đây các bạn xem này tiếng Việt này English đây nhá nó hai tiếng tiếng đây này, tiếng Việt English đấy rất tuyệt vời các bạn nhé rồi bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta đó là chúng ta gì à, tạo ra một cái menu khi bấm vào chữ English này đúng không thì nó tự động nó chuyển thành chữ tiếng Anh các bạn nhé rồi trang chủ thành gì home này về chúng tôi bao us vân sản phẩm là product vân vân đó thì tôi back trở lại này. thì bây chúng ta sẽ chuyển qua menu này chúng ta sẽ bấm vào phần là tạo menu mới bạn nhé tạo menu mới đây tôi tạo là menu mới đúng không rồi tôi đặt tên menu đó chính là menu chính đúng không cũng là tiếng Anh nhưng mà đây là tiếng tiếng Anh các bạn nhé Ok sau đó tôi chọn phần đây phần primary menu nx đây tôi bấm vào phần uh, tạo chỉnh đơn các bạn nhé tạo chỉnh đơn rồi tôi chuyển sang đây này phần trang chủ đúng không về chúng tôi vân vân thì đây là những cái trang bạn nhé, bấm vào trang chủ này và hiện tại nó đang tiếng Việt này ok bây giờ mình mình sẽ sửa cái trang chủ đấy các bạn nhé rồi menu là chữ trang chủ đúng không thì tôi bấm vào phần uh, uh, tất cả cái trang đây bấm vào trang này tất cả cái trang này tôi kéo xuống dưới thì tôi tôi chọn phần gì phần trang chủ đây đây trang chủ tiếng Việt này và mặc định nó tự động nó tạo cho chúng ta một cái trang chủ bằng English thôi thì bấm vào phần tích đây bấm vào chỉnh sửa này chỉnh sửa các bạn nhé thì tôi sửa chữ trang chủ English này thì tôi chỉnh thành chữ home bạn này thành chữ home này thành chữ home bạn nhé home ok chưa các bạn rồi chữ home này sau đó tôi bấm vào chữ cập nhật cho bạn xem này cập nhật này rồi sau đó tiếp theo đến cái trang số 2 là trang gì đây trang à, về chúng tôi có nghĩa là about us đúng không về chúng tôi thì bấm vào tất cả các trang này đây về chúng tôi thì bấm tích vào về chúng tôi này và ở bên cạnh này tôi bấm vào dấu cộng rồi nhá bấm dấu cộng này bấm dấu cộng này đó thì cái trang này tôi đặt là gì là about us đúng không about about us về chúng tôi đó sẽ bấm vào phần đăng lên các bạn nhé đăng rồi tiếp theo đến cái gì sản phẩm là gì là products rồi tôi bấm vào phần tất cả các trang luôn này sản phẩm đâu sản phẩm đây sản phẩm đúng không rồi tôi chọn cũng dấu cộng này mở số tab mới đi tôi bấm sửa thành gì chữ pro DAX các bạn nhé đấy product bấm vào đăng rồi tiếp theo đến gì dòng gì nữa đến uh, dòng uh, tin tức này tin tức ở đây là uh, community đúng không đấy tôi làm cho đúng cái trang của mình trang mẹ bên nước ngoài đi tin tức này mở sang tab mới này cầm mù mình tí chuẩn chưa kiểm tra lại đúng không rồi tiếng Anh rồi bấm vào đăng này rồi tiếp theo đến trang gì uh, media đúng không media thì uh, nó vẫn là media thì mình vẫn phải copy sang các bạn nhé vẫn phải chuyển media đâu đây media đây đó tôi tôi, tôi vẫn ghi là media tiếng Anh media media bấm vào đăng này rồi tiếp theo đến trang gì nữa này tải xuống nó download ấy. rồi tiến trang tải xuống các bạn nhé đây tải xuống đây dấu cộng bên này bấm vào thì download rồi bấm vào đăng tiếp theo đến trang gì đây trang à, à liên hệ nó contact à, ờ, tiếp trang liên hệ đâu trang liên hệ ở đây để liên hệ đây tích vào đây các bạn nhé dấu cộng này mở sang đây này tôi ghi được con tách còn tách rồi bấm vào đăng rất tuyệt vời đó thì bây giờ mình sẽ chuyển sang cái menu đã đủ hết chưa kiểm tra đủ hết rồi đúng không bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần menu bạn nhá menu này tắt bớt này đi này tôi chọn là phần uh, giao diện này tôi chọn menu này rồi nãy là chúng ta đặt tên là menu tiếng Anh đây bây giờ tôi sẽ phần uh, đến phần phần phần trang đúng không phần trang đấy đây phần trang đây xem tất cả cái trang này chúng ta mới tạo đây đây, trang chủ là bao ớt này bao ớt này rồi một cái này contact nhà hai này uh, community đây download đây home đây rồi media đây các bạn nhé đây chữ media đây media kiểm tra đúng chưa nhé nhỉ bao ớt này contact này à, còn cái product sản phẩm này đúng rồi product này rồi sẽ bấm vào thêm về menu này bắt đầu mình sắp xếp này rồi sắp xếp này là đầu tiên là home này home tôi cho bên trên này home sau đó đến trước gì about us đúng không giới thiệu này about us này số 3 đến uh, sản phẩm này product này sản phẩm này số 4 là community đúng không đúng rồi số 5 là media media số 6 download và bảy con tách này mình sẽ bấm vào lưu về menu nhé lưu menu này và bây giờ mình sẽ copy đường link này mình mở sang tab mới nữa xem các bạn xem nó hiển thị như nào bạn nhé hiển thị như nào này bạn xem này rồi bây giờ mình bấm vào tiếng Anh này English này đây bạn thấy chưa Home About Us Product này Community rất tuyệt vời đó và này nó không hiện lá cờ đúng không bây giờ mình chuyển vào đây này mình chọn menu tiếng Anh tôi bấm vào menu quit này tôi bấm vào add menu này nằm đây đúng không tôi bấm vào phần language street này display uh, lá cờ luôn này bấm vào lưu menu này rồi chuyển bấm F5 lại này đấy như vậy hai lá cờ gồm tiếng Việt này bạn xem này tiếng Việt rồi trang chủ tiếng Anh này rất tuyệt vời Ờ, và như vậy là tôi đã hướng dẫn anh chị em mình đó là chúng ta thiết lập menu bằng hai ngôn ngữ à, tiếng Việt và tiếng Anh các bạn nhé còn ngôn ngữ còn lại các bạn muốn thiết lập nó tương tự các bạn nhé tiếng Hàn tiếng Nhật vân vân ờ, anh chị thấy đoạn video này của tôi là hay giá trị anh chị nhớ hãy bấm đăng ký kênh của tôi là Phạm Thanh Bình và, và hãy nhớ chia sẻ cái đoạn video này cho nhiều người cái hơn nữa cuối cùng là tôi chúc anh chị thành công xin chào hẹn anh chị ở trong video tiếp theo của tôi